còn gì nữa đâu mà khóc với sợ cả được ê đang để bên nào ấy vãi chưa chỉnh với tiêu chí ra lên vãi thật sự cái mình chỉnh cái mic á mình sợ cái mic nó bị sao cái mic này mình nghe mình nghe đi nghe lại nghe muốn chán đây thì quay ca mình kiểu mới này em hello <laughs> quét cam lên xì xì ra đây mới chỉnh lại phải quét cam lên xì xì chịu mẹ mình vừa bảo lắm đầu thối thế nào mẹ đổ trong suốt có thấy độ trong suốt cao đấy. độ tương phản mẹ độ tương phản của tôi đúng rồi mình mình tủ tre cái này đi mình lấy màu đen này Trời! Ê, cô đứa nào trên đầu tôi à? À, rồi You want? Oh. bạn thực phẩm mất hết em ở đây cái ghế tôi muốn xanh nhá này tinh nước biển này mất về màu ghế rồi này chỉnh lên tí nữa em mất về màu ghế rồi Trời, mình đứng lên luôn lại đen không đen như không đỏ tươi đỏ tươi thì ở đây không bao giờ có đỏ tươi là cái mít kia kìa anh em chết bà lấy làm gì thôi, và đồ tông phản nó bé đấy nhở chào tưởng mình làm hỏng cái gì rồi chứ tôi làm hỏng cái gì về mẹ mình nhá bảo là thành cái con này alo alo tôi là đệ nhất siêu khoa kỳ trần dần cố gắng tố cáo của tổng thống Donald Trump tại quốc dịch các vụ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đây bây giờ mình sẽ ghi như này ở trên đấy là cái gì nhỉ Xin chào mọi người mình là thằng đầu cắt môi không ạ ủa chứ chào cắt môi mà Hello, hello, mình là đầu cắt nuôi này. Đợt trước có cái dây mà. Gì có? Không có. Bay, bay mà này cái chả biết đâu rồi. Đây. Đồng hồ cũ vậy, bay vậy. Bay màn hình đâu rồi? Đồng hồ mới mình gần mất đây. Trên kia nó hiện cả thằng đầu cắt ngoay luôn kìa. Mấy cái mình đầu dạ, cắt ngoay ấy. Này, cắt môi. Ok cái loa mình cho em ở dưới đây thì xin chào mọi người mình là thằng đầu cân muội chỉnh á mẹ thương rượu đầu cắt muội rồi là lần này ôi chết chết chết rồi thì chào Rồi. ở trên cha mọi người à. Xin chào được các noi. Vậy chỉnh cái cho thấy chữ mọi mọi người mình là Dương Hà chết chào hà game trường học thứ gì rồi nếu hay hãy like share và cho mình dễ sao phải ra <laughs> ra con quạt ra à? cũng dài phết Ủa sao chín hé mà mình bị sao không nhỉ? Rồi mình để quyết cam rồi. Nay thì chúng ta sẽ like livestream Minecraft bởi vì là hỏng. Minecraft 1.12 à? Đấy, tôi tổng cộng Ê, yo, what's up? ấy chưa và đón cái màn hình của tôi bà mày yêu tìm một gọi an nhàn chính thiết bộ nhóc tính ngang hàng mà tính ra cái cái bộ lọc của mình nó bị sao nhở độ trong suốt cút mình nay thì mình sẽ để màn hình đây các bạn không hiểu đâu có là anh siro anh để cái cam bé tí ở đây cái góc bé tí nhưng các bạn nhìn thấy mình đang làm gì mình đang quay tay ấy điển này à, mình mình để cái webcam ở đây tôi không đùa các bạn nữa quay tay quay tay ừ quay tay quay tay phê mà cái quay tay là gì không chả biết thế rồi đây chúng ta sẽ chơi máy chủ mini cờ dai Easter. Xin chào, ông Tùng tôi đâu? chào, con chuột đâu? Hai đầu tiên. Quần màu đầu tiên tre gì đây đi đấy tôi bị ăn hết cơm rồi vâng Ủa sao lần này mày lắc cái nhở Lần này mấy mình lắc cực kỳ Nhà dạ, máy này nó rất theo một kiểu đấy. Này nó. Các bạn thấy lắc không? Chứ mình thấy lắc cực kỳ. À. Và đây là nhân vật của chúng tôi. bà Bà Tammy rồi. Còn anh Phong có thể thành thành thành thành đứa nào cũng chả biết. Mini game Big War vào thui nào để vào phòng theo vô tin 50 lần ấn vào mình tìm cách mình trốn vào phòng heo rô tim pet vua pet vua hello mấy cưng tao đứng với đứng với bay đi ưu tiên bảo an gạn biết khét bột nhóc trắng ngang hàng con nửa thất bại phòng đâm của khỉ cửa hàng vét vua đấu đơn đấu độ đi rồi mình vào luôn chết cha rồi là thằng nào ơi Ruti bảo an nhàn giết hết một nhóc trắng ngang à chào canh ra tao tới chúng công rồi ê đùa tao nhà kia rồi à không tải nó đang nó đang cãi ấy ê đâu cơ ê đâu cơ ê đâu cơ tôi dẹp ra phòng ra phòng khác đứa nào chơi lúc khi block Thế ra tôi đi đấu đâu Rồi bây giờ deck deck có ai? Rồi tìm phòng nào. Rồi anh Diệp. Chết mẹ Chết cha. Đôi hồng. Chết cha là màu hồng nào? nhầm màu hồng nữ tình à nhầm màu hồng nam tính Trên da tôi nha Tôi nhặt tôi ra tôi đấu với PVP bọn kia rồi Rồi Mày lừa được nó rồi Rồi Mày ra lắp giường đây Giường hồng Nam tinh ruộng hồng nam tên của quang hà một đội ruộng hồng nam tính của một đội thằng đại ca kia đi trong xóm đi báo á anh đầu tiên anh cần mua táo vàng một cây kiếm sắt ra đặt block à đây không ra đặt bên kia trời ở đây thế nhá chết mẹ rồi <laughs> à, <laughs> mua mua mua mình mua mua câu quả câu lùa đó à <laughs> rồi đi chết cha ném nhầm rồi rồi mày ở đi chứ tao canh đây tao canh nhà đây tôi tôi tôi cũng bye bye mày tao xin tao xin lượm hết Tiger One Tiger One Một quả Bà mấy thôi Lại hết Nhanh nhanh nhanh nhanh Thêm quả nữa Nay là mình chơi lớn Đây tôi ra tôi cây cú lắm rồi Thằng sinh con này Ngu, mày ngu không? Hack, hack, bố người ta, cô hack. <gasps> bố người ta có hack ra ra mua mười lăm ra đập chết rồi Đôi bắt được em không bắt được làm chó. Cô đế nào đằng sau không? Và đường hồng hai người và ba. phải chạy đi bé. À, chờ tao. Giết mẹ rồi. một xã nên mua nhiều lóc đâu. Hết rồi. Ui, còn mình nữa. Chết bạn. Dương đã mất, bạn chuyển vào chế độ theo dõi. Tổng chủ vân mang ôi trời ơi xem mình sao nhá nhìn trong bóng tối tàn hình ui người mình có cây cung rồi đây đợi té đợi té mình sang đây mình cho luôn kìa mình nó bất ngờ cho mình ôi chết cha mất rồi xem bọn này nhìn thấy mình không ui ui vãi mình cầm đồng hồ trong đây rồi rồi nơi mình thử vào một cái map mới của mình nay thì mình sẽ sinh tồn đi cho không cả rương thưởng rồi xong tạo thì tối rồi mình xây là là cái phiên bản là 1.12.2 là phiên bản này mình hay chơi server chứ mình không thể dùng cái máy đi học thì không học đi học thì không học con không phải nói đâu tí bố mình gọi cho các bạn chẳng về về giờ lỡ in in nói nhiều in cả về trong Rồi. Đến nơi rồi. Đến nơi các bạn. có sao lắc cái nhỉ? Này mình lắc cực kỳ. Mình quay đầu. Đi quay đầu. Mình quay đầu con chậm. Con chuột nó rất là chậm. One. ui vãi cú đá làm thơ kỳ đồ đá Đấy, mình đặt kiểu này chung nhanh. Rồi. Đi lấy cây đuốc nè Một cây. Cây thứ hai bị xịt đào ruông rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm đá nhá. mình lên trên đây mình nhìn xem còn đá không nó có cục đá nào u cái gì đó sao hiện zalo đấy cái kiểu có ai gọi mình đấy áo à, đồ nó tự bật lên đấy các bạn nó bắt truyền cái file zalo của mình ấy rồi, thôi, tập trung vào cái việc này đi. Chết cha. À, đây. Lượm cây xương rồng. Mang về chồng. để mình đi ăn trộm xương rồng nhà người ta. Ngon không? Còn đùa tí mà. Xương rồng. Ôi, dưới đây nhiều. Nhiều đồ Xem. À dạ bây giờ cô vân mới trả lời cô nói gì ok rồi bây giờ mình đào đào đất xuống xem có cái gì không ú có đá kìa anh em ú thời kỳ đồ đá giờ đấy mà ai mà còn thời kỳ đồ đá nữa bây giờ mình sẽ thử cái này nhá locate không tìm thấy chức năng villager nào mình nào nhiều nhiều đá mình còn chế tạo đồ nhưng mà các bạn ấn ra memoria một học rút cái hạt thế ra à mình thử làm như này đi rồi con đấy hấp điện thạch mình sẽ lấy hết điện thạch ra mình sẽ lấy thêm cả hộp quẹt nữa mình tạo một cái cổng ender mình tạo sẵn đây có cái cây ấy xong sao mình trả cái ý ta chị đại ca bôi tên là bất bại gáy đi gáy đi xem một có thể đến khi gặp tao mới có lệ dùng bao bài vua thì họ kể rằng thì cái mình phải tại sống được rồi ui ui nhầm anh em Vâng. Đố các bạn biết, đố các bạn tính được cái tuổi của mình. 2000, năm 2012 mà. Mà ngày sinh của mình bá đạo cực kỳ. Sinh 12 giờ đêm, ngày 12 tháng 12 năm 2012 vãi. Hay không nghe? Và mình cũng nói thật luôn mình là trẻ trâu, à nhầm trẻ con. Trẻ con làm như tấp không được bật kiếm tiền như anh dịch dịch chết cha nó cho tải địa hình vậy ơi chết cha đói đấy tự nhiên bắt đầu đói vậy ạ mình có mắm cơ mà không không tối lại vật vã đánh nhau à được thôi tao anh em nhá mình mình xuống mình quay cho cho tôi bắt cơm về à không phải bắt cơm hình như bắt mì như sao ấy chán nhất nữa thôi bye bye ờ luôn hôm qua uống coca ờ ngày ba ngày mai vẫn đi học thôi bye các bạn nhé